Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Mỹ không muốn Việt Nam vì đại dịch mà rơi vào tay Trung Quốc. Việt Nam đã trở thành đối tác mới hàng đầu của Mỹ ở Đông Nam Á trong việc đối phó với Trung Quốc. Việt Nam và Mỹ khác biệt về hệ thống chính trị, không giống nhau trong nhận thức về nhân quyền dân chủ. Tuy nhiên, các khác biệt này không cản trở hai quốc gia từng là cựu thù xích lại gần nhau trước thách thức từ Trung Quốc. Hồi cuối tháng 7, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm Việt Nam. Ngay sau khi ông Lloyd Austin về nước, Nhà Trắng tiếp tục thông báo vào cuối tháng 8 này, bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam. Trong vòng một tháng có đến hai quan chức hàng đầu của chính phủ Mỹ thăm Việt Nam như một tín hiệu cho thấy Việt Nam trở thành đối tác quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á. Việt Nam, một đối tác mạnh Quan hệ Mỹ-Việt giờ đây không còn đơn thuần là đối tác thương mại. Hai quốc gia cựu thù đã tìm thấy ở nhau tiềm năng, nhu cầu an ninh lớn hơn thế. Bởi đồng minh truyền thống của Mỹ trong khu vực là Philippines không thực sự mạnh về tiềm lực quân sự như Việt Nam. Philippines cũng chưa có nhiều kinh nghiệm với Trung Quốc như người Việt Nam. Mặt khác ông Rodrigo Duterte, tổng thống đương nhiệm của Philippines, từ đầu nhiệm kỳ đến nay tỏ ra thân thiện nhún nhường trước một Trung Quốc hung hăng nhưng lại gay gắt gây nhiễu, đảo lộn trong quan hệ đồng minh với Mỹ. Trong khi đó những năm qua, Việt Nam đã cho thấy là quốc gia cứng rắn với Trung Quốc hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Điều này có thể hiểu trước sự hung hăng của Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia mất nhiều nhất về quyền lợi lãnh hải so với các nước trong khu vực. Việt Nam và Mỹ đang giao thoa ở chủ quyền quốc gia và tự do hàng hải trước sự tham lam của Trung Quốc nên dễ dàng xích lại gần nhau. Mỹ rõ ràng còn nhìn thấy sức mạnh bên trong ở Việt Nam qua thái độ ngờ vực của đa số người dân Việt trước láng giềng phương Bắc với quá nhiều kinh nghiệm đau thương suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, Việt Nam cũng trong những quan hệ không đồng nhất với Trung Quốc giữa đa số lòng dân và đồng chí của hai đảng Cộng sản. Giữa hai đảng độc tôn cầm quyền là đồng minh ý thức hệ, đồng chí dù khó nói ra nhưng nhiều người đang cảm nhận Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đảm bảo ngai cao cai trị ở Việt Nam ít nhiều phải trông vào đồng chí phương Bắc. Mỹ không muốn vì COVID-19 Việt Nam rơi vào vòng tay Trung Quốc. Ngay trong đợt viếng thăm lần này, bà Kamala Harris đã thông báo tặng thêm cho Việt Nam một triệu liều vaccine phòng COVID trong lúc Việt Nam đang đối mặt với sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm nhất từ đầu đến nay và chỉ một ngày sau đó lô vaccine đầu tiên đã được trao cho Việt Nam. Việt Nam có thể đã bất ngờ trước đợt dịch thứ tư và càng không thể lường trước sự lây lan và khá căng như hiện nay do thiếu dự báo, các biện pháp chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, khi biến thể Delta bắt đầu lây lan rộng tại nhiều quốc gia, Hoa Kỳ đã cảnh báo Việt Nam có thể đối mặt với sự khó lường của biến thể này. Và như một sự chuẩn bị từ trước, Hoa Kỳ đã nhanh chóng viện trợ và bán vaccine cho Việt Nam. 5 triệu liều vaccine được Mỹ viện trợ trực tiếp cho Việt Nam trong lúc chính quyền Hà Nội như nước sôi lửa bỏng trong chống dịch. Cùng với đó, vào hồi giữa tháng 6, hãng dược BioNTech Pfizer đồng ý bán cho Việt Nam 31 triệu liều vaccine vòng COVID-19 khi nguồn cung trên toàn cầu vẫn đang khan hiếm. Một tháng sau, Pfizer đồng ý bán thêm cho Việt Nam 20 triệu liều nữa. Dù xuất phát chậm nhưng Việt Nam đã mua được những đơn hàng vaccine với số lượng lớn, chất lượng. Trước đó, so với nhiều quốc gia khác, Việt Nam không thực sự đẩy mạnh việc săn tìm nguồn vaccine sớm và tin vào biện pháp cách ly, truy tìm đã mang đến sự thành công cho đến khi đợt dịch thứ tư bùng phát hồi tháng 4. Khó có thể không đặt câu hỏi đây là những vụ mua bán đơn thuần thương mại hoặc y tế mà không có sự can thiệp chính trị từ chính phủ Mỹ, bởi có rất nhiều quốc gia đang sẵn tiền đặt hàng sớm để mua vaccine Pfizer mà không được Pfizer vaccine hot nhất trên thế giới trong phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Mỹ giúp Việt Nam bởi không muốn trong cuộc chiến COVID-19, Việt Nam vì khó khăn chống dịch mà lại rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Bởi Mỹ lo sợ nguồn cung vaccine phương Tây khan hiếm, Việt Nam bất đắc dĩ cũng phải cầu viện đến vaccine Trung Quốc đang dồi dào và luôn sẵn sàng cho Việt Nam – dịch bệnh có thể đẩy Việt Nam vào thế không có sự lựa chọn. Từ đó sẽ bị Trung Quốc thao túng, khiến Hà Nội khó cứng rắn với Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh hải. Sau dịch bệnh, có thể Việt Nam sẽ trao đảo về kinh tế, chuỗi cung ứng sản xuất phải cần đến nguồn tài chính, nguyên vật liệu từ Trung Quốc để phục hồi sản xuất. Mỹ giúp Việt Nam cũng là chọn cho mình một con đường xa có được một đối tác độc lập hơn trước Trung Quốc. Việt Nam vẫn chơi trò đu dây về nhân quyền. Khác biệt lớn nhất của Việt Nam và Mỹ hiện nay là vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ. Việt Nam cũng thấy được những lợi thế của mình trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, nên vừa hợp tác nhưng Việt Nam xem ra chẳng mấy lưu tâm sự cảnh báo từ phía Mỹ khi sẵn sàng ra tay đàn áp tiếng nói đối lập. Bởi Việt Nam hiểu được Mỹ không vì sự khác biệt này mà đánh đổi chiến lược toàn cầu. Việt-Mỹ dù khác nhau mục đích nhưng có chung địch thủ. Cho nên nhân quyền vẫn được nêu ra như là một điều phải nói – thỏa mãn yêu cầu chính trị hơn là một đòi hỏi phải đạt được. Việt Nam cũng khó vì bà Phó Tổng thống Mỹ mà ân xá cho các tù nhân chính trị trong dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Xưa nay, quốc gia cộng sản này không có thói quen ân xá tù nhân chính trị trong các dịp lễ lớn như các loại tù nhân khác. Thực tế lúc này, dân chủ, nhân quyền khó có thể là vấn đề trọng tâm so với đối phó với đại dịch, vấn đề Trung Quốc đang nóng hơn. Sự thiếu mạnh mẽ, hành động thực tiễn, cảnh báo từ Mỹ cho chính quyền Việt Nam sẽ còn là thời kỳ đen tối của phong trào dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Người viết bài này từng tin vấn đề này sẽ thay đổi khi thời đại Donald Trump kết thúc. Tuy nhiên, gần 8 tháng sau khi Joe Biden vào Nhà Trắng, tình hình nhân quyền Việt Nam vẫn chưa có chút khởi sáng. Trung Quốc đang làm cho Mỹ Việt xích lại gần nhau bất chấp những khác biệt về dân chủ, nhân quyền. Việt Nam phóng thích hai công dân Mỹ trước chuyến thăm của bà Harris. Hai công dân Hoa Kỳ Andrea Phan và James Hân Nguyễn vừa được chính quyền Việt Nam phóng thích và về đến Mỹ hôm 25 tháng 8 theo các nhà hoạt động. Từ California, Hoa Kỳ, ông Michael Phương Minh Nguyễn, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, cho VOA biết bà Andrea Phan và ông James Hân Nguyễn đã rời Việt Nam tối ngày 24 tháng 8 sau khi bị giam cầm hơn 40 tháng. Ông Michael cho biết thêm rằng chuyến bay chở bà Angela Fan đáp xuống phi trường Los Angeles lúc 9 giờ 40 sáng ngày 25 tháng 8 và ông có mặt ở đó để chào đón người bạn tù từ Việt Nam vừa được phóng thích. Khi chị Angela Fan tới, tôi nhận diện chị và tôi chào chị. Chị chào lại, chị biết tôi đã từng ở trong tù với chị. Ông James Hân Nguyễn đáp máy bay về Boston, bang Massachusetts trong cùng ngày 25 tháng 8 vẫn theo ông Michael Phương Minh Nguyễn. Được hỏi liệu việc phóng thích hai công dân Hoa Kỳ ngay trước chuyến công du chính thức của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội có phải là áp lực ngoại giao từ Washington, ông Michael nói. Chắc chắn rồi, tại vì suốt 3 năm qua, danh sách 3 người được chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đặt vấn đề mỗi lần có chuyến thăm Việt Nam hay bất kỳ một quan chức nào của Hoa Kỳ đến Việt Nam đều để tên ba chúng tôi lên Angel Phan, James Hân Nguyễn và tôi. VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để xác nhận thông tin việc hai công dân Hoa Kỳ được thả tự do nhưng chưa được phản hồi. Ông Tommy Lee ở California, con của bà Angel Phan, không xác nhận cũng không bác bỏ việc bà được phóng thích, chỉ nói rằng gia đình cần sự yên tĩnh vì gia đình đang chịu tang bà ngoại của ông khi thông tin việc bà Andrea Phan và ông James Hân Nguyễn được loan báo trên mạng xã hội, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đã bày tỏ ý kiến cá nhân và gửi lời chúc mừng. Nhiều người cho rằng việc phóng thích hai công dân này có liên quan đến chuyến công du 3 ngày của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Bà Huỳnh Thị Thanh Nhàn ở California viết trên Facebook, đây là quà xã giao cho Phó Tổng thống Kamala Harris – Bà Angela Phan, 65 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 4 năm 2017 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Sau khi bà về nước thăm mẹ già, ông Tommy cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Truyền thông Việt Nam cho biết ông James Hân Nguyễn, 54 tuổi, về Việt Nam vào tháng 3 năm 2017, móc nối với bà Angela Phan nhằm xây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng, chỉ đạo các thành viên trong nước thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Bà Angel Phan và ông James Hân Nguyễn bị tuyên phạt mỗi người 14 năm tù trong một phiên xử kéo dài 2 ngày vào tháng 8 năm 2018, bị cho là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức mà Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố. Ông Mike Phương Minh Nguyễn, 57 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào tháng 7 năm 2018 khi ông về nước du lịch thăm họ hàng và bạn bè. Cùng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, ông Mike bị tuyên phạt 12 năm tù và được trả tự do trước thời hạn, đoàn tụ với gia đình ở California vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Ông Mike Phương Minh Nguyễn được trả tự do vài ngày trước chuyến công du tới Hà Nội của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Trước khi rời Hà Nội hôm 26 tháng 8, Phó Tổng thống Harris nói –